Các em thân mến, thầy lại tiếp tục vào với vấn đề lý thuyết để nó phục vụ cho quá trình thiết kế lực đồ cơ sở dữ liệu của chúng ta. Qua các bài học tới càng sinh động thêm thì thầy sẽ đưa ra một khái niệm đầu tiên. Các em ghi cho thầy là khái niệm khái niệm là phụ thuộc hàm tối thiểu chúng ta ghi là a khái niệm về phụ thuộc hàm tối thiểu và cái này nó sẽ khác với cái kia như nào tối thiểu nhá sau này chúng ta thành lập các bảng thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ à, phụ đồ hàm tối thiểu của nó có các vấn đề như sau thứ nhất các em ghi cho thầy mỗi vế phải của phụ thuộc hàm f chỉ có một thuộc tính à, cái này khác nha khác với cái kia là mỗi vế phải của phụ thuộc hàm f chỉ có một thuộc tính em ghi đến cho thầy thầy lấy ví dụ như sau ví dụ khái niệm về f chúng ta có f ở đây là bằng ví dụ như là a suy ra b cái A xác định B Đó. thì đây là một cái ờ, phụ thuộc hàm à, ví dụ như sau ví dụ như là mã hồ sơ mã hồ sơ suy ra sơ yếu sơ yếu nhé thế thì ờ, cái sơ yếu này nó bao gồm có rất nhiều thuộc tính như này ví dụ như là họ tên tuổi quê uh, quê này bố này mẹ này anh chị em này rồi uh, uh, trình độ này trình độ văn hóa này vân vân đấy thế thì cái sơ yếu này nó là một cái thuộc tính lớn tức là thuộc tính này là có nhiều thuộc tính con để gộp lại nhưng cái phụ thuộc hàm tối thiểu của chúng ta chỉ có một thuộc tính ví dụ như thầy nói về quê là một thuộc tính người ta gọi thuộc tính này là thuộc tính nguyên tố tức là không thể tách được thêm nữa bố này mẹ này đấy là những cái mất thuộc tính có nghĩa là từ mã hồ sơ phụ thuộc hàm này biết được là bố hoặc mẹ đúng không đấy các em thấy không có nghĩa là phụ đoàn tối thiểu thầy giải thích cho các em nghĩa là mã hồ sơ thì có bố hoặc mẹ hoặc là anh chị em trình độ vân thế thì cái phụ thuộc hàm này người ta gọi là phụ thuộc hàm tối thiểu tối thiểu b nhỏ chúng ta ghi cho thầy b nhỏ b nhỏ nhá là không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc f sẽ không tồn tại tồn tại một phụ thuộc hàm tất nhiên là chữ nó hơi xấu một tí các em thông cảm mình viết bằng chuột nó khó không phụ không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc f thuộc cái tập phụ thuộc hàm ấy mà f cộng bằng f bỏ đi cái loại x trừ a x xác định a bỏ đi cái loại xác định a mà cả cái này là cộng ý của người ta nói đây là cái phụ thuộc hàm x xác định a là thừa sẽ là thừa c nhỏ ý ở đây là x xác định a là thừa bởi vì nó chỉ cần cái phần phụ thuộc hàm còn lại bỏ đi cái phụ thuộc hàm này đi thì nó vẫn đầy đủ đấy thế là vẫn đầy đủ nhé các em nhé nó không thường C là không tồn tại không tồn tại không tồn tại một phụ thuộc hàm không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc f không tồn tại một phụ thuộc hàm x xác định a thuộc f và một tập con một tập con z của x mà f cộng sẽ bằng f trừ đi cái trừ đi phụ thuộc hàm x xác định a hợp với z xác định a đó tức là bỏ đi hai cái này cộng tức là nó không sẽ không tồn tại một cái phụ thuộc hàm x xác định a như trên mà nó thừa và một tập con của z của x mà z cũng xác định a thì cái này các em hiểu là tập khóa tập con của cái x ấy, mà nó cũng xác định A thì chúng ta sẽ bỏ nó đi như vậy điều kiện B thì đảm bảo cho tập F là không có phụ thuộc hàm nào dư thừa điều kiện C thì đảm bảo là không có thuộc tính nào tham gia phía trái của phụ thuộc hàm là dư thừa vế phải của phụ thuộc hàm ở điều kiện A chỉ có một thuộc tính để đảm bảo chắc chắn là thuộc tính Ờ, để đảm bảo chắc chắn là không có một thuộc tính nào bên vế phải của chúng ta là dư thừa Thế bây giờ chúng ta sang một cái định lý mới chúng ta ghi định lý 3 định lý 3 định lý 3 ở đây là được phát biểu như sau mỗi tập mỗi tập không phải là tệp nhá cặp phụ thuộc hàm f đều tương đương đều tương đương với một phụ thuộc hàm f phẩy tối thiểu Đấy. tức là mỗi tập phụ thuộc hàm f đều tương đương với một phụ thuộc hàm f phẩy tối thiểu bây giờ ta đi chứng minh đi chứng minh nhá theo bổ đề 4 phía trước ấy thì giả sử rằng vế phải nào của phụ thuộc hàm f đều có nhiều hơn một thuộc tính bây giờ thì giả sử nhé giả sử là không vế phải nào của thuộc ờ, của phụ thuộc hàm f có nhiều hơn một thuộc tính giả sử là không có vế phải nào của phụ thuộc hàm s không có vế phải nào của phụ thuộc hàm f có nhiều hơn một thuộc tính thì có nghĩa là f nó có thể xác định hai thuộc tính trong đó x này còn chia nhỏ ra được nữa các em hiểu chưa à, tức là à, thầy lấy ví dụ như này tức là nó sẽ không có cái tồn tại là cái f nào mà bằng x mà xác định y vế phải là y và y này là có nhiều hơn một thuộc tính đấy thì lúc này người ta người ta sẽ xét xét x xác định y thuộc f nếu mà f mà bỏ đi x xác định y cả cái này là cộng cả cái này là cộng nhá chuột thầy cứ cóc một phát là nó lại bị hỏng bằng f cộng thì ta bỏ gì bỏ ép đó tức là các chúng ta kiểm tra xem có một cái phụ thuộc hàm nào mà có nhiều hơn một thuộc tính thì ta sẽ phải bỏ đi đó. để thầy ghi cái này vào đã để cho nó đỡ nặng ok để cho nó đỡ nặng nhá rồi thế nó mới nhanh được rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào để đã bỏ đi đây là định lý thì ta phải bỏ nó đi đúng không bây giờ thì cho ví dụ ví dụ thấy các em thấy không khi mà ta ghi vào cái thì lập tức là nó sẽ ừ, không bị thế cho tập F người ta cho ví dụ đơn giản thế thôi có A xác định B chấm phẩy A xác định C chấm phẩy B xác định C chấm phẩy B xác định A chấm phẩy và C lại xác định A đấy thì ta sẽ loại bỏ những cái gì ta sẽ bỏ đi nhá các em nhìn đây này ta sẽ bỏ B xác định A và A xác định C hoặc bỏ B xác định C đấy vậy ta nhìn thấy nhá B xác định A và A lại xác định C thì bắt cầu thì B xác định C rồi thì nó là đây rồi hai cái này thì nó là chung cái này rồi đấy đúng các em mà B xác định C bỏ B xác định C thì nó sẽ nó sẽ như nào B xác định ra C thì ở đây chúng ta có B xác định A A xác định C rồi thì đương nhiên là A xác định C vậy thì cái này nó nếu mà ta bỏ cái này đi bỏ B xác định đi C đi tức là bỏ đi cái cái này thì đương nhiên là cái này là B xác định A muốn xác định C để bắt cầu rồi đấy à, B xác định A thì đây bắt cầu là A xác định C vậy thì tập còn lại của chúng ta sẽ F suy ra S của chúng ta sẽ bằng là A xác định B và B xác định B định A đấy và C sang định A Thế là ta còn lại cái tập này ta bỏ đi về bởi vì bản thân chúng là cũng suy được ra cho nhau được không đấy khi ta bỏ đi thì ta vẫn được một cái f cộng tương đương với cái f ban đầu cái quá trình mà chúng ta đi tìm ý, thì chúng ta sẽ tìm được à, bỏ đi như vậy bây giờ chúng ta sang ví dụ 2 thầy sang ví dụ 2 nhé, ví dụ 2 cho tập F hai chấm gồm các phụ thuộc hàm sau A, B xác định C D, E D xác định E CG xác định D C xác định A D xác định G CE xác định A BC xác định D BE xác định C CE lại xác định G ABC ABD thì xin lỗi ABD thì xác định B và chúng ta có CG xác định B thì áp dụng cái cái thuật toán ở trên thì các em nhìn thấy cái nào cái nào là thừa thừa là cái này này đó thừa là cái đấy và có vì cái đấy là ta có thể suy ra là từ vì cái này nhá thì ta có thể suy ra từ, từ C suy ra A CG suy ra B C mà. C suy ra A, CG suy ra B là dư thừa. Cái này là dư thừa. Vì vì ở đây là CG. CG nha suy ra D. Chúng ta nhìn thấy suy G suy ra D này. Đấy. Xong đó lại C suy ra A và A CD suy ra B vậy suy ra là chúng ta suy ra là cái GC cái, cái CG CG sẽ suy ra B và cái do đó ta dễ dàng tính được cái thuộc tính là CG cộng Đấy. tính được CG cộng và không còn phụ thuộc hàm nào là dư thừa nữa đây là ta tính được cái bộ CG cộng à, từ đó từ trên thì người ta sẽ loại bỏ những cái việc đó đi vì người ta có thể do do là ACD suy ra B thì ta có thể có thể thay người ta có thể thay là CD suda B vì C suda A đấy cho nên là lúc đó người ta sẽ nhập vào là thì người ta sẽ được là suda B cái ví dụ này cái ví dụ này uh, chẳng qua người ta chốt lại ở cái ý thứ ba ý thứ ba của phần định lý thôi ý thứ ba của phần định lý mà chúng ta vừa học ấy tức là ở đây người ta nói là không tồn tại một phụ thuộc hàm nào x thuộc a thuộc f x suy ra thuộc f và tập con z của x mà nó tạo thành f cộng mà ở cái phần trước ấy phần đây này Đó. Đó. cái ví dụ này là dễ hiểu nhất còn ví dụ này thì ờ, chúng ta sẽ phải tìm ra cái gì suy ra cái gì và ta bỏ nó đi để ta còn lại thôi thì cái này đơn giản là chúng ta đi đi tìm tìm những cái dư thừa và các em nhớ là áp dụng các luật hợp bắc cầu tăng trưởng để chúng ta tìm nó ra nó thì cái này bài này thầy cho đáp số và các em tìm nhé đáp số ở đây là tập phụ thuộc, hàm f của nó <coughs> tập phụ thuộc hàm f của nó sẽ còn là a b suy ra C C suy ra A BC suy ra D CD suy ra B DE D thì suy ra E và D suy ra G BE suy ra C và CG suy ra G suy ra D và cuối cùng là CE suy ra G Đấy, thì đây là cái bộ rút gọn của cái bộ trên bộ rút gọn của bộ trên chúng ta sẽ uh, không còn phải là nhiều cái như này chúng ta đếm đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 uh, 12 13 ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 còn 9 cái mà rút ra từ ta bỏ nó đi thì ta chỉ còn lại từng này thì cái này các em, các em sẽ làm bài tập chỗ này là thầy gợi ý nhá làm bài tập làm cái ví dụ này Đấy, các em làm cái bài tập này cho thầy các em nhớ chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tách lập đồ quan hệ rồi phần này mới là phần ờ, chúng ta đi vào và chi tiết Bây giờ thầy sẽ sang phần tiếp theo của chúng ta bằng cách là thầy xóa cái bài này đi và các bạn chú ý là các bạn ghi vào nhé. Tua video và các bạn sẽ ghi vào. À, thầy xóa đi để thầy viết mới cho nó thì nhẹ nhẹ máy. Rồi. Bây giờ thầy đưa lên như này. Chúng ta viết mới. đây bây giờ mới là vào cốt lõi của chương trình phép tách lực đồ quan hệ thì bây giờ người ta cho bây giờ sang phần uh, mấy nhỏ rồi thầy cũng không nhớ chúng ta cứ coi như là ở trong cái bài trước thì hình như là bài này là phần 5 thì phải 5 là phép tách lược đồ quan hệ phép tách biểu đồ quan hệ thì cho một cái lược đồ quan hệ R bằng A1 A2 là các thuộc tính đúng không đến AN Đấy, các thuộc tính thì thầy đã dạy từ các bài trước rồi việc thay thế lực đồ quan hệ bằng một lực đồ mới thay lực đồ quan hệ bằng một lược đồ mới mà tập đó sẽ được thay bằng R1, R2, R3 chấm chấm chấm RN tức là thay cái cái này chia nhỏ nó ra nhé trong đó là các RI sẽ là con của R với mọi Y bằng 1 cho đến N thì lúc này R của chúng ta sẽ bằng R1 hợp với R2 hợp với R3 chấm chấm chấm hợp với RN Đấy phép tách này chủ yếu là loại bỏ đi những cái dữ liệu dị thường mà bất thường như là ở đầu chương ví dụ thầy lấy ví dụ cho quan hệ S trong đó gồm có S name S name là tên nhé address viết tắt như thế product file giá cả thế giả sử ta có phụ thuộc hàm giả sử ta có phụ thuộc hàm phụ thuộc hàm là s name xác định địa chỉ à có tên thì xác định được địa chỉ này địa chỉ và ép lên à, rồi tiếp theo là chúng ta có sản phẩm thì xác định giá đúng vâng. không thế thì ta sẽ thay à, ở đây là ad nhé thì xác định address này và ở đây cùng với cả cản sd nữa đây thì phẩy đây nhé hai cái này thì xác định cái này một cái này thì xác định cái này vậy thì người ta tách được là s một cái bảng s name và address là một cái đây thầy gọi là S1 S2 thì tách ra được một cái là ad name và giá cả và sản phẩm sản phẩm đơn giá thế thì lúc này chúng ta thấy là hai cái bảng tách này chúng ta thấy là một nhà cung cấp thì xác định được địa chỉ mỗi nhà cung cấp có một địa chỉ và ở bảng 2 là mỗi nhà cung cấp có một sản phẩm có một giá bởi vì nếu ta để hộp đi thì mỗi một lần ta ghi giá cả ta lại phải ghi địa chỉ vào đây đấy thì nó sẽ khó cho việc là cập nhật dữ liệu và thêm dữ liệu cái vấn đề ở đây là đặt ra là hai cái phép tách này có thỏa mãn không chúng ta sẽ thấy nó thỏa mãn không thế thì lúc đó người ta sẽ thành lập một cái quan hệ mới S của chúng ta ở ờ, trên hai bộ uh, S lúc này sẽ được tách ra thành là uh, bộ RS1 và R mỗi quan hệ R trên S2 Đây là quan hệ R này của S lớn này bằng hai cái này bằng hai cái này và lúc đó chúng ta sẽ thành lập kết nối giữa hình chiếu S1 và S2 thì chúng ta sẽ có RS của chúng ta sẽ bằng R của cái S1 nối với R của S2 đó đây là một phép kết nối tự nhiên giữa hai bảng thì phép kết nối này người ta sẽ đặt ra câu hỏi nghiên cứu điều kiện để cho kết quả phép kết nối tự nhiên nêu trên là duy nhất và bằng với quan hệ ban đầu thì cần nhất thiết thì đưa thêm một số cái khái niệm uh, về kết nối không bắt mát thông tin thì chúng ta sẽ xem sang đến phần uh, B nhỏ hay là phần uh, phần 5 đây thì sang phần 6 là phép kết nối không mất mát thông tin tức là ta phải làm sao đảm bảo là nó sẽ thì thông tin được đầy đủ đúng không các em không bị mất thế thì à, phép kết nối như sau các em ghi cho thầy nếu r là một lược đồ quan hệ là một lược đồ quan hệ và được tách thành các lực đồ con tách thành các lực đồ con đó là các lực đồ R1 R2 phẩy phẩy RN và lúc này thì gọi D là cặp các phụ thuộc hàm D là tập các phụ thuộc hàm hay nói cách khác là phép kết nối thông tin đối với D trên mỗi quan hệ trên L đều thỏa D tức là uh, phép kết nối này thì mỗi một quan hệ L trên L lớn đều thỏa D thì lúc đó ta sẽ L e bằng các em sẽ bằng phép đây gọi là phép chiếu nha gọi là pi r1 đấy trên một cái r ban đầu đây là gọi là hình chiếu của r tiếp tục với pi trên r2 của r nối như thế chấm chấm nối đến pi của rn trong đó chúng ta sẽ có R đây đây là phép chiếu nhé chiếu là gì chiếu là chiếu trên các thuộc tính để cho nó gì nó cắt bớt đi các em hiểu chưa thì đây người ta gọi là một phép chiếu và tập cái lực đồ R bằng R1 phẩy phẩy phẩy phẩy R N này được thay thế sẽ được thay thế được thay thế cho cái lượng đầu gốc lượng đầu gốc R đấy được thay thế cho cái lượng đầu gốc R và thời gọi M rô cái này chúng ta gọi là rô à pin nhá rô thôi nó là rô là ánh xạ nhờ cái gì là nhờ một cái vấn đề phép kết nối đó là rô chúng ta sẽ ghi ra là cho thầy là m rô này của r sẽ bằng uh, thầy gọi cái này là k nhé và phép này trên cái cái đây nghĩa là y bằng một y bằng một đây cái này gọi n y bằng một cho đến n của các phép chiếu ri r có nghĩa là thay vì là viết như này người ta viết như này đó cơ chế như này thì lúc đó cái phép toán này người ta gọi là phép kết nối của các phép chiếu R M. rô gọi là phép kết nối của gọi là phép kết nối của các phép chiếu phép chiếu của các phép chiếu trên R Đấy, của các lược đồ bởi vì là phép các phép chiếu của nó trên các lược đồ con lược đồ con là chúng ta tách ra chúng ta tách nhỏ ra thì gọi là lược đồ con thì được thỏa nó phải là không mất mát thông tin không mất mát cái việc uh, học toán này nó cũng hơi khó so với các bạn một chút nhưng mà thầy giải thích dễ dàng uh, các phép chiếu là gì ví dụ như là bây giờ thầy có một cái bảng S như này số thứ tự tên tuổi ở ờ, lương rồi phụ cấp thế thì lúc đó ta chiếu ta sẽ được là một cái R1 là bằng số thứ tự tên rồi một cái nữa là uh, ờ, R2 thì sẽ bằng là tên à bằng có thể là bằng uh, tuổi lương phụ cấp Đấy. thì đây người ta gọi là các phép chiếu người ta tách nó ra nhưng mà trong cái ví dụ này thì người ta có thể bổ sung cái này thêm có số thứ tự nữa đấy nó tách ra như thế và kết nối lại thì nó sẽ được cái gì thì ở đây là thầy tách thầy lấy ví dụ trên là tách ra là hai cái này tách được hai cái này em hiểu chưa đấy thế thì uh, phép tách và kết nối như thế thì cho phép chúng ta là cho phép chúng ta là khi nối lại nó lại đầy đủ nối lại nó lại đầy đủ và nó sẽ bị không mất các thông tin ở trên bây giờ chúng ta sang một cái uh, ví dụ chúng ta xem một cái bảng ví dụ của tách kết nối không mất mát thông tin nhé bây giờ thầy sẽ nghĩ ra một cái ví dụ để nó phù hợp với cái này thầy xóa này đi thầy sang ví dụ ví dụ ở đây có cái bảng gồm có tên phẩy địa chỉ phẩy sản phẩm phẩy giá đơn giá thì ở đây người ta sẽ tách được thành hai bảng đó là S1 hai cái quan hệ S1 là tên địa chỉ và một bảng nữa S2 tên phẩy sản phẩm giá đấy thì với các phụ thuộc hàm như sau à, chúng ta thấy là tên thì nó sẽ xác định là địa chỉ tên của nhà cung cấp thì sẽ có địa chỉ còn bên này là tên nhà cung cấp và sản phẩm thì nó sẽ xác định giá à, thể lấy ví dụ nhá à, tên ở đây có thể là một công ty nào đó một tên công ty thì sẽ có địa chỉ duy nhất đúng không còn tên sản phẩm ở đây cũng tên công ty và kèm theo sản phẩm thì xác định giá nhưng mà nếu công ty khác thì lại phải tên khác cộng với sản phẩm như thế nhưng mà người ta lại cho một giá khác vì mẫu mã nó khác đấy ở lại giá khác các em hiểu chưa có nghĩa là sản phẩm này nhưng mà cái sản phẩm này cùng loại nhưng mà cùng loại lại khác mẫu mã thì giá nó phải khác Đấy, giá thuốc giá viết cũng vậy Đấy, thì đây là những cái mà chúng ta chúng ta cần phải tách nó ra trong quá trình thiết kế và chúng ta sẽ học sang bài tiếp theo là phần chuẩn hóa các lược đồ quan hệ chuẩn hóa các lược đồ quan hệ thì bài này ờ, thầy tạm dừng đến đây để cho chúng ta hình dung ra được bài sau thì thầy sẽ tiếp tục ờ, thầy nói tiếp để cho chúng ta có thể ờ, thiết kế được các cơ sở dữ liệu một cách đúng đắn làm cho cái người mà làm sản phẩm như là trang web hoặc là một ứng dụng hoặc là một cái gì đó mà liên quan đến uh, đến đến sản xuất về kinh tế lưu trữ thông tin vân vân thì các em có thể tách ra được để các em quản lý thầy thân ái chào các em tại đây chúc các em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc